và cái này nó đỡ lắc hơn và nó sẽ dễ xây dựng hơn nên mình sẽ sinh tồn này có thịt gà này, ăn thật ra mình đã có quay video tới đoạn này rồi bạn mà cái vợ nó bị lỗi cái vợ tàn bị lỗi máy mình lắc cái video đó tàn bị lỗi nên uh, phải quay video lại nè này tập đấy cái máy mình nó đôi lúc nó tự hoạt động luôn nên phải ờ, cẩn thận mới được nếu có một đường xuống uh, ờ, đây mình không có tìm một con đường xuống uh, dưới một nơi gọi đáy xã hội <laughs> đáy xã hội hồi bữa mình có đào chỗ này hôm nay mấy bạn có thấy mình có đào một video đó là video kêu về chơi Minecraft đây lộn lộn lộn cái video kiểu mua vải trên ờ, shop uh, ờ, Roblox quảng cáo đúng không các bạn sẽ nghe thì thông cảm rồi đó tiếng là ông ngoại ờ, mình bị pháo cái gì mà nè ui kìa ui bị lỗi hoài cái hiện ra hoài một cái ăn luôn nha rồi xuống đảo đó mấy bạn nghe tiếng pháo thì thông cảm ra vì ông ngoại mình ăn ờ, đầu tết đầu năm ấy mà thì ờ, nghe được thì thông cảm ra nó sẽ hơi ổn là ờ, chơi peaceful luôn nha bạn chứ đói lẹ quá 19 easy mà nó còn đói lẹ nó ui ây da còn đây còn ta à đây giờ trên đây toàn mấy sắc đơn lẻ không nè mình có quay video quá trình mai mấy cái thứ này có cái đoạn video bị lỗi nên thông cảm nữa cái này video tập 1 mình ờ, quay khoảng vài phút từ nãy giờ trôi đi ờ, dạ, và từ nãy hình như 4 phút rồi ok sẽ mình có đọc nhiều đá lắm anh ấy xài ui tôi có là bao nữa ôi cái hang này như to có như đây hả bạn ơi không có nhiều to nó không có ý mình nó không có to ủa có Aristotle Ui chết rồi À đây dưới kia có không kìa mình xin mà nó lúc nãy chơi chết độ bình yên chứ không chơi chết độ bình yên mình chết que luôn á Đói lẹ quá Giờ yeah đúng sắt nữa giờ để mà khai thác sắt thì ờ, giờ khai thác redstone ui có vàng không kìa ui hay này ui vàng chắc vàng nè uống sắt nhiều luôn á ở đây có rất là nhiều đồ nhưng nhưng mà không có kim cương như xưa mình chơi với bạn mình đấy bạn thì uh, tìm được sắt luôn ấy lỗ tìm kim cương luôn đó rồi sau ba cục sắt rồi này này nữa thôi sáu ấy thì nó vứt luôn cái cướp rồi này đây ở dưới kia cũng có ở dưới kia cũng có luôn nhưng mà nó sâu quá nhưng mà thêm mình khai thác vàng đi ha Ula biết luôn nè có là biết luôn cầm đũa chở sáng đây khai thác được thật ra mình ờ, cái tập này đáng ra là phải là tập 3 cơ nhưng mà mấy video kia mình ờ, quay cái nó bị lỗi à nên hôm nay sẽ là là tập 1 nha vàng nè đó nè nó rồi chắc uh, nè có có cấp mà còn cấp đá cấp đá thì đọc sắc đi nè. mình cái game Minecraft này mình có chỉnh kiếm inventory á, nên chết không mất đồ inventory mình, mình có chỉnh nó để phòng nó có chết không mất đồ mấy cái sinh tồn ở cổ đại và thấy mình cố chỉnh rồi đó nhưng các bạn không được nên uh, nên chơi sinh tồn này khi tạo mát mà đã chỉnh cái inventory rồi và đồng thời uh, cũng không bị cheat trí thì gọi ta gọi gen ấy người ta nói khi ở ngoài đời nó có khai thác vàng thì xài, xà thủy ngân nhưng mà nếu mà trong đây xài tiếng nên nó chắc là bị bệnh ung thư luôn thì có như bị ung thư sớm ui mấy lát nữa lát không giờ coi phải tìm cách lấy uh, ờ, crystal nè nè nè nè ngày xưa mà đã có chơi Minecraft mình đã mình rất muốn chơi Minecraft nhưng mà vì phải học nhưng mà vì mình cần vì phải học nên nó không thể chơi được đến giờ mới có cơ hội chơi à đâu đó mà đâu khai thác khai thác sắt lộn tưởng khai thác cửa khai tưởng đó mình khai thác uh, đa biết hay gì mà tự nhiên bạn cúp cúp sắt lên có mà chết rồi giờ sao chịu ta à nhưng mà đủ đất để chế hiện đủ mình đủ sắt để chế giáp rồi nè à cái đây còn nè trời ơi thật ra khi chơi Minecraft muốn chỉnh cái shader các bạn nhưng mình không biết chỉnh mình không biết bật chỉnh cái shader cho nó đẹp đẹp ui đó đó đây đây cầm đuốc cầm đuốc rồi đó ở chỗ nào đó ta à, mấy bạn thấy mình chơi sẽ không thấy nó có uh, ờ, quái vật uh, ờ, hay là